ơi anh à à em mới thấy cái nhẫn kim cương kìa anh kết hôn nha để em được lấy không anh có chịu không anh đồng ý bạn gái ủa đâu rồi em là chưa oh, hello em mời em ngồi vâng. trời ơi thấy không đàn gái sơm tụ quá ha bên đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết coi làm sao nè lời nói đầu tiên cho em xin gửi đến bà cha chị Nam Thư xinh đẹp Chúc ơn em Và chú Huyền Linh Và tất cả khán giả đã có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ à. Wow Trời ơi Em xin tự giới thiệu Em tên là Thúy Hằng Năm nay 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long Hiện em đang ở quận 12 Và nghề nghiệp của em là em hiện kinh doanh một quán lẩu nhỏ ở Vĩnh Long luôn ạ à. Đó, bây giờ đó thằng trai giới thiệu bên kia là ở Vĩnh Long bán lẩu đó Em chào anh Quyền Linh Chào em Em chào chị à, Nam Thư Em à, tên là Trần Đức Tứng người tỉnh Vĩnh Long đang làm việc tại Cần Thơ làm Cần Thơ làm gì tôi em làm bên công ty cung cấp nước sơn xe hơi bên kia bán lẩu bên đây sơn xe hơi ha đàn gái mình nói ưu khuyết điểm của bản thân mình nè ưu điểm của em nhiều lắm khóc nhà nè nhõng nhẽo nữa nè à mà... cái đó là mình liệt vô ưu điểm ha em dạ ưu điểm của em đó à, chị à. em cũng nấu ăn cũng ngon và em rất là hoạt ngôn còn khuyết điểm của em là nói rất là nhanh hay khóc nữa vậy dạ, em biết nhậu không dạ biết chị đô là sao nè dạ một lon là xỉn rồi thôi mình cất vô luôn đi bây giờ coi đàn trai nè mạnh mẽ lên em ưu điểm của em là luôn đúng giờ ừ. chăm chỉ ừ. còn về nấu ăn thì em nấu cả tiểu đoàn ăn được vậy hả nấu lẩu được không em là anh nuôi anh nuôi luôn hả dạ hay quá chúc mừng em em có khuyết điểm gì không cái gương mặt em á, nhiều khi nhìn vô thấy có nhiều người thấy giống như là thấy như em nghiêm lắm nhưng thật ra tại cái nét mặt em nói như vậy đó à chứ em có nghiêm không em không có nghiêm gì hết Dạ. à, bình thường không dạ, cười lớn lên coi dạ bình thường anh linh bình thường không bình thường cười lớn lên coi dạ <laughs> thấy chưa đàn trai ta vui ghê không nghe là thấy bình thường rồi đó bình thường lắm luôn á đâu có gì đâu mà bình thì, thường mà thì bình thường bình mà bình thường thôi bên đàn trai ơi nghe bên đàn gái mình nói là rất là hay nhõng nhẽo thì cảm nhận bạn sao nè với mình thì chuyện đó cũng không có gì là khó lắm có Nhưng thể mà lúc mà bực mình lên nhõng nhẽo hoài cũng bực mình lắm rồi à nha trong cái đó thì có cái khuyết điểm của em là nếu mà nhõng nhẽo quá thì kỳ em nín thinh à em nín thinh luôn em không có là quậy phá không có làm gì hết ta nhõng nhẽo mình nín thinh mình mắc cười quá dạ yeah. con gái nhõng nhẽo khóc nghe là phải dỗ dành ha chừng nào bà la bà chửi bà mắng bà đánh đập thì mới nín thinh dạ yeah. thử nhõng nhẽo là vấn đề gì coi nè ừ. anh ơi ơi anh à à em mới thấy cái nhẫn kim cương kìa anh kết hôn nha để em được lấy không anh có chịu không anh đồng ý ôi thấy không vậy mà ông nói là ông ngồi im thì lúc im ngu chứ Đúng chị rồi. rồi bây giờ bạn gái nói cho anh biết coi bạn à, có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình ạ ừ có một mối tình hồi học sinh rất là vui chỉ nắm tay thôi dạ mối tình thứ hai thì em chia tay được 3 năm rồi ạ quen được một năm hai tháng mấy ngày hình như là 4 ngày hay sao tại sao chia tay em nhõng nhẹ quá chịu không nổi cái ca bên này là nhõng nhẽo đó nha rồi à, cái à, lịch sử tình trường của đàn trai mình bên đó sao nè bên này thì em có có nhiều mối tình nhưng mà em sẽ kể một mối tình à, gần đây nhất mối trai mình lướt web trên mạng mình quen được một cô trong thời gian khoảng tuần đi cái mình cũng hẹn cà phê cà pháo nhiều nhiều lần rồi ừ. mình cũng được tìm hiểu tới gia đình khoảng gần 6 tháng thì vấn đề đó quá nhạy cảm quá thì em xin không có thể tiết lộ ngay đây được là vấn đề gì mà đặc biệt cổ có gia đình rồi hả cổ có gia đình rồi ờ đại khái là có gia đình rồi mà không thông báo cho em biết đúng rồi kể cả mẹ cô ta cũng không nói luôn à tức là giấu giấu tất cả hết cái hình mẫu lý tưởng của anh sao có thích à, nhõng nhẽo không nhõng nhẽo thì ờ, cũng được dễ nhìn à, hòa đồng hoạt bát vui vẻ và chịu chia sẻ được không được không bây giờ hoạt bát hòa đồng là bên này bao rồi Nó còn gì nữa không nè cao thì à, trên một m năm mươi là được à anh năm nay cũng 39 à, rồi 39 tuổi đó cái khoảng cách chênh là tuổi tác mình nó nó nó hơi xa xíu rồi anh có có quan ngại gì là mình lấy vợ trẻ quá anh thấy sao em thấy vậy được á vậy được rồi hả thì tất nhiên ông phải được rồi sao bé dạ, em thích chị em thích phong mình dạ. lâu già hơn đúng không dạ đúng rồi đúng rồi bên này em chịu luôn nha chịu cái phần tuổi tác là bỏ qua đó đàn trai bên đây hiền lành tốt bụng ha từ tốn kiên nhẫn thậm chí là chịu đựng luôn nhưng mà bao lâu em cần thơ em về lần em nếu thời gian ờ, rảnh của cái người nữ đó thì ờ, em thời gian nào tức là vậy mở cần thơ á là em sống ở dưới cần thơ hay là em em đi làm ở cần thơ xong về vĩnh long em đi làm ở cần thơ em có nhà trọ ở cần thơ à. nhưng mà à. thật ra em đi về đi tới đi lui về giờ mà. nếu mà có vợ về phụ bán lẩu với vợ luôn được không em phải đi làm lên rồi bán lẩu nhiều khi nhiều tiền không ơi nhiều khi hai đứa ở chung cự lộn trời ơi thì ở chung nó vui đâu cự lộn nên quan coi coi cô gái dạ có à. cô gái miền tây ha dạ dễ thương tóc dài ha em ơi cái cô bán lẩu này đó cổ tiếp khách nhiều lắm rồi có những người đàn ông vô cờ cười em ơi em ơi lấy anh cái lẩu đi nó ừ anh ăn lẩu gì vậy anh em có ghen không nếu là vợ của mình thì mình phải tin với anh linh đúng rồi tin cái chuyện đó là những cái ừ, cách bán hàng thôi cách nha bán hàng giao tin tiếp. vợ nha vậy được <laughs> thôi trước mắt là đàn trai chịu rồi đó nha bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao cô gái bên đó đi với ai dạ em đi với mẹ và với bạn à à có mẹ luôn hả dạ con chào cô mẹ chào cô. của thúy hằng mình thấy à, đàn trai đó làm sao có hợp ý hợp nhãn được mắt không cô thấy được đó <laughs> thấy khuôn mặt thấy cũng hiền đó mà có yêu cầu gì bên đàn trai làm rễ hay là gì không gái lúc nào cũng như mình gã đi gì đó cũng như điều kiện bên nào làm ăn được thì cho nó đi làm chứ à, à, không có bắt rễ có yêu cầu con tôi nó có hạnh phúc là được rồi chứ thấy ngoại vợ hay chưa <laughs> cảm ơn cô nha bây giờ em trai đi với ai nào em đi với mẹ mẹ thấy cô này cũng được đó tướng ơi cũng dễ thương <laughs> dạ bây giờ thôi hôm nay ờ, có hai bên ờ, đàn trai đàn gái cô đại diện đàn trai nói một câu gì với đàn gái chào chị ờ, bữa nay chị cũng cho hai đứa nó làm quen nhau nha <laughs> dạ <laughs> thôi bây giờ mở rào cho hai nhỏ gặp nhau cái đi kéo rào đó bắt đầu từ bây giờ hai đứa nói chuyện đi tâm sự đi để hiểu nhau nhiều hơn anh có món quà tặng em cảm ơn anh anh có thể mở quà trước được không ạ à? có bức thư anh anh có thể đọc bức, bức thư đó được không ạ à? gửi anh chồng tương lai của em trời ơi vô vô nè vô vô vô vì kinh tế nhà em khó khăn nên mẹ em hỏi Anh có muốn làm rể nhà em không? Anh có muốn làm cha tương lai của con em không? Anh có muốn làm chồng tương lai của em không? Và nếu anh im lặng là anh đồng ý Nếu anh trả lời Coi như cũng đồng ý nhé anh Đồng ý Em im lặng cũng được mà Im lặng rồi mấy kia nhìn túi ơi Trời ơi hay quá nha trời ôi lãng mạn dễ sợ của em của em ủa là sao nè bây giờ mình có tập trung anh linh này thiệt mới là vừa lắm của, của ta còn sắp xanh em muốn hỏi anh là anh có tin vào phong thủy hay là dị đoan không ạ à? anh tin cái đó là trên 50 phần trăm giống em uhm, <laughs> bây giờ anh thấy em như vậy thì anh suy nghĩ uh, có đúng mẫu người bạn gái của anh không ạ à? trong đôi mắt anh thì em như vậy là cũng theo cái mẫu anh mong muốn rồi dạ cảm ơn anh Em ở Vĩnh Long mà em ở cái đoạn nào? Quốc lộ 1A Em ở ờ, cầu mới á Thì nhà em có bán lẩu thì anh rảnh ghé ăn ủng hộ em nha Trời đất ơi Anh á, thì anh đi làm Cần Thơ Mà nhà Vĩnh Long Nhưng thực chất anh có nhà riêng rồi Nhưng mà anh không có ở nhà có... đó hiện giờ là mình cho thuê chứ không ở đó à, à mình có mặt bằng cho thuê đúng không dạ. ở đó trên đó một quán về dưới đó một quán muốn nữa cần thơ ừ. quán vĩnh long quán mình phát triển các huyện nơi có quán trời ừ. mình phải tính tương lai xa rồi tương lai em định tính là mở ba ba quán lẩu đó anh cái chỗ của anh thì nó còn vắng thực sự là ảnh cũng lớn rồi ảnh chững chạc hiểu không mình cũng ờ, còn xì tin hiểu không mình hăm mấy xì tin thôi bây giờ mình làm gì góp vui nè để không khí nó ờ, rôm rã lên bạn gái có một cái tài năng là thích diễn kịch đó có thể góp vui cho chúng ta hôm nay diễn kịch nhẹ nhẹ nè nhẹ nhẹ hả chị ừ muốn diễn, diễn gì nè đó. có Thử cần chị với lại ông đối... mai hỗ trợ không thử xem dạ, anh làm rồi à đối ứng thế nào diễn dành thử xem để, em à, để em đứng bên đây đi diễn nhớ nha đối ứng nha có gì kêu tôi tôi phụ cho màn ở đây che lại nè em bắt đầu chị hai chị hai gì gì gì hết hồn chị làm hết hồn mới đúng á ví dụ ờ, gì không vụ gì bên chương trình bạn muốn hẹn hò đó ờ có cái chú huyền linh đó ừ thì hôm nay ông dẫn cái người yêu trong mộng cho em phó hôn em em em em em ngạc nhiên quá chị. Thì em, em bức xúc quá hả? À. Trời ơi, trời chị mừng quá, chị nghe chị mừng quá, chị tưởng mày ế luôn rồi. Mà chị thấy em đẹp không? Thấy em đẹp không? Đẹp, đẹp, đẹp. Mọi người thấy em đẹp không? Trời ơi, vỗ tay cái dùm em gái em cái mọi người. Chết, dạ, mà không được. Sao vậy? Chị em đẹp hơn em em không chịu. Thôi để nó xé cái đầm cho mày vừa lại Thôi nó nghe nè, bây giờ chị vô bếp đi, lấy hàng á Chét lên mặt đi cho nó xấu xíu Ừ, rồi Chứ sao? một hồi Người ta ra. vô tới đó kìa Người, người, người ta, người ta vô Người ta vô tới, chết, chết, chết, chết. Giờ sao? hết rồi Rồi coi khán giả coi góp ý sao khán giả Chưa kịp luôn á, chưa cho kịp nam chính vô luôn là bên này nữ chính cho hết kịch Trong lòng em là thấy, nói chung là em thấy ờ, thích cô ta Thích cô ta, không phải thích em chị ơi Thích cô ta là thích ai, Để, cô nào Thích, <laughs> thích em Chưa có cô nào có chồng đó Em nói rồi nhưng không thích nghe Thích cô ở ghế này, anh Linh đó <laughs> thích cô ngồi ghế đúng không thôi nói rõ tại vì cô đứng cô cũng chưa có chồng luôn chưa còn yêu luôn đúng đẹp à ừ. có hát bài nào tặng cô ấy không anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh Có hoa thẩm tình nha Em đang xem hàng, hàng cây xanh mà anh Trời ơi, bà Minh Họa kìa Minh Họa kìa sao cây xanh đâu rồi nhắm mắt lại kiểm tra xem trong thời gian vừa qua có những điều gì đã chạm vào con tim mình chưa nào các bạn sẵn sàng nha ba hai một hết thời gian hết thời gian chúc mừng các bạn chúc mừng các bạn rồi đây của em tốt rồi hãy nắm lấy tay nhau đi và bây giờ xin phép bác là bắt đầu từ bây giờ xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau con xin phép bác từ đây cho con được hẹn hò với chỗ của em Rồi, cô gái nói gì với bên đàn trai đi Dạ, nếu sau này con làm cho của bác Nếu mà con có làm gì sai hay là không được tốt thì mong bác chỉ dạy cho con nhiều hơn ạ à. ừ. à, Xin phép bác cho con được hôn em ngày đầu tiên Anh ơi, lỡ mẹ không cho thì sao anh? Mẹ không cho anh hôn lại Cho, em cho anh cũng hôn rồi đó